thay mặt sĩ mi ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe ai à, mà chẳng thế mới nghe nhạc khúc bạc à? ngày hôm qua ừ. hôm nay đâu thành em bên em ờ, mới nghe khúc bạc à? ngày hôm qua thì hôm nay chỉ rap để đi tết rồi <laughs> một số đặt thu vào tết ghè một số thì đặt thu vào tết yeah. đó thấy không em đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết tên icd cũng lâu mở phết nên mới nói tên anh âu vào tết nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chẳng tết để xem em thắng như nào bắt anh như bắn phun trào em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tinh vào kèo này thì anh thắng rồi nên mọi chọn người mới bắt chay Kèo này mà em thắng á Thì TVA bắt em ICD không phải đồ ăn để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu Chúng nghĩ anh không còn đủ đạn à Anh lấy truyền hình chứ chưa view Bần từ sau quán quân Ta chặt vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy đó là overrated hay là gì Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao không lẽ tao đổ lỗi cho cho vận may nghiên cứu thêm sai tàu hoạt thì cách quạng thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt icd có thể hiền có thể cười có thể xuống hay đơn độc nhưng không phải là cái tên để bắt nạt yeah. em xa sao đấy sao đấy nhưng em đã chạm đất chưa một câu thôi một câu nhưng em đã chạm đất chưa mỗi ngày em nên tự hỏi nhưng em đã chạm đất chưa có cần anh nhắc lại không nhưng em đã chạm đất chưa em xa sao đấy Việt Nam đã chạm đất chưa Một câu thôi Việt Nam đã chạm đất chưa Mỗi ngày em nên tự hỏi Việt Nam đã chạm đất chưa Lần nữa cho tròn điệp khúc này Việt Nam đã chạm đất chưa